saphlawhauda tin hành biên trà thia thua ở tia cũ nó chỉ tranh hà ôi yo vì cũ nhà hung cao karaoke tin hành tia tê thia tia cũ do nành thế phong dự do nênh hào bia lỡ thia thua thia cú nó do nênh chỉ chỉ thia của do vì cú tê phong dự do nênh hào chờ có thia cha tờ tia cú nó do nênh lai của do vì cú nhà cho cái xin chờ cứ tí sao đời thia thua thia cũ tứ chia của do vì cũ nhà mô sai nhu xin rào lúa thia thua tao tia cũ do nên chỉ buồn nó 山找事。Chúa yo đi anh nhàng gao xa cơ cứ tí cứ mơ kia thua tia cú yo nành lia Chúa yo nhia môn rõ tia phong dương dần bà cứ tin anh trai kia tia cũng chỉ do mong lời bị cú anh nhà giáp lão hao đa tin anh biến ra kia thua tia cú nó chỉ tranh ha ôi do vì cú nhà hùng cao karaoke tin anh kia tê kia tia cú do anh thế mùa gió bị cuốn để phong dư gió nắng hào bia lỡ thia thua tia cú nó gió nắng chỉ chỉ tia mùa gió bị cuốn để phong dư gió nắng hào chờ có thia cha tờ tia cú nó gió nắng lai 我要为公，太年做爱心的，个地少的，贴妥的不得家。我要为公，年暮晒牛心照，落贴妥刀，别故要能起我闹。 của sáng cô anh nhàng xa nô cơ cứ tí cứ mơ thia thua tia cú yo nành lia cho yo cô nhia mùn cho tia phong dương dần bà tin anh cha tia tia cũng chỉ do mong lời